Vâng, xin chào tất cả các bác và đến với cái video này em xin phép và giới thiệu đến với các bác về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu hoàn toàn không tan tích và nó là hàng độc quyền bên cơ sở Sơn Tài xỉu bên em dành riêng cho các bác tay cái khi đi lắc tài xỉu bịp tại các sòng sới bác có thể lắc hột tài xỉu đi theo ý muốn của mình đó chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 lắc giữ tài giữ xỉu lên tài xuống xỉu theo ý muốn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 đây dọn đèn trong quá nhìn này đó hột hoàn toàn trong vắt luôn được chưa còn về phần nước muối thì em à, xin khất bởi vì là thời lượng video thì nó cũng có hạn à, bác nào mà muốn trực tiếp test các bác cứ liên hệ với em kết bạn zalo với em số điện thoại em ở trên màn hình bên em sẽ test đầy đủ tang tích và tư vấn cho các bác và ngoài hột tài xỉu 2020 ra thì bên cơ sở em còn rất nhiều những cái loại hột khác hỗ trợ cho các bác tay cái khi đi lắc đây ví dụ như là hột vip này hột cây đây hột cây và hột uh, tam sắc là những cái bộ hột mà mới nhất mà bên cơ sở sơn tài xỉu bên em vừa mới làm ra bác nào mà muốn được uh, tư vấn thì các bác cứ liên hệ với em bên em sẽ tư vấn để cho các bác chọn được cho mình những cái bộ hột mà ưng ý nhất đem về đi đánh để giành được chiến thắng về phần cái bộ hột tài xỉu 2020 này thì nó có thể lắc giữ tài giữ xỉu lên tài xuống xỉu ngoài ra bộ hột đi rất là đều tỷ lệ lên bảo rất là cao khi đi chơi mình chỉ cần bộ hột thôi còn nắp và chén thì nắp chén nào cũng được đây đây là bộ hột 2020 các bác nhá đó bây giờ em sẽ test thử cho các bác để cho các bác thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ hột tài xỉu 2020 này đầu tiên em sẽ lắc cho bộ hột đi đều chén tài chén xỉu bây giờ nó đang ở tài đúng không ạ xỉu này tài này xỉu này đó chén tài chén xỉu bộ hột đi rất là đều đúng không ạ bây giờ nó đang ở xỉu đúng không ạ em sẽ giữ xỉu cho các bác nhá các bác nhá xỉu này xỉu này bão luôn đó như vừa rồi em đã nói là tỷ lệ lên bảo của nó cũng rất là cao xỉu này các để ý cho em về cặp rất là nhiều như thế là nó đang để chờ cho lên bão đúng không ạ chén này hơi mạnh tay thì nó đã lên tài vừa rồi em đã giữ được 4 chén xỉu và một chén bão rồi chén này hơi mạnh tay thì nó lên tài